trên đôi chè xanh em đưa tay hái nhanh nhanh búp chè đọng sương long lanh trong nắng sớm mai nhanh tay em hái bao lộ chè xuân thơm ngát tiếng cười trong vắt duyên vẫn nhớ tới em nhớ mãi hương trẻ và từng người thân trên đôi trẻ xanh em đưa tay hai nhanh nhanh búp chè động xuống long lanh trong nắng sớm mai nhanh tay em hái bao lụ chè xuân hồng tiếng cười trong vắt duyên dáng sao có nghe ai đã về thăm tân cương nơi ấy quê em uống đi trà dạ thơm thơm hương hương bóng về. em Oh,